Xin chào mọi người nhá Bây giờ thì em câu uh, làm mấy cái dao uh, gọi là dao dao rẻ rẻ để mình còn đi bán chứ còn bán mấy cái dao đắt tiền thì mọi người hay nói thế này thế nọ lắm đó thì uh, trên uh, em thì uh, ngoài việc mà làm những con dao uh, như video mà em câu hay làm ra thì em câu cũng làm như này để mình còn đi bán dao này thì nó cũng rẻ thôi nó khoảng 60 70 nghìn mình đi bán dạo như vậy có con thì người ta quý mình thì người ta mua 8 90 100 nghìn cũng có đó dao này thì à, dao mài thôi nhưng mà cũng rất là sắc cực kỳ sắc luôn dao này này cũng rất là sắc luôn nó còn dao đắt tiền thì nó nó lại ngắn hơn một chút nó không trắng như này nó thuộc dạng là làm kỳ công còn dao này thì mình làm nó không kỳ công mấy đây là một cái tờ giấy A4 đã in chứ hết rồi nhé nó nó cũng cắt được giấy hết cái này thì mình à, do là dao rẻ tiền thôi cho nên là mình không mài ký tại vì mài ký thì cũng giống như vậy mà cũng được từng đấy tiền mình không mài kỹ dao này nó dài khoảng 20 cm 20 đến 21 cm đó con nào cũng ờ, cắt được giấy mà đó có những con mình mài được kỹ thì nó sẽ rất là sắc luôn cực kỳ sắc luôn dao này gọi là dao bé trắng đấy anh chị ờ, <laughs> cái này cũng rất là sắc luôn đó. còn một cái loại dao nó to hơn nữa nhưng mà em không mang xuống dưới nhà hết rồi tôi không để đây test cái mấy con này thôi có một số con thì mình không mài được ký cho nên là nó không cắt được giấy nhưng mà mình mà mài giống như cái dao mà em câu hay làm á dao mà tầm khoảng 300 400 đó thì nó sẽ rất là sắc luôn mài ký như vậy luôn Đấy. rất là sắc luôn đó là một tờ giấy A4 này. dao này nó khoảng 70 80 nghìn thôi quý anh chị ạ Đó. dao này làm tiết lợn thì rất là ok nhá có mấy con nhưng mà em câu mang xuống dưới nhà hết rồi em câu chuẩn bị cũng đi bán thôi quý anh chị ạ Đấy, cái loại này thì rất là sắc nhưng mà được cái là nó không không làm kỳ công như giống như cái loại à, dao mà khoảng ba trăm rưỡi dao mini đó cái này thì cũng gọi là dao mini luôn mà dao này là thép không phải là thép đánh mà là thép cắt thôi và mài và tôi tôi xong mài thôi nên là nó rẻ rẻ tiền Đó. cái này chỉ lấy công làm thôi còn không lấy cái độ độ kiểu như làm thủ công ấy làm thủ công kia dao này thì rất là sắc luôn chị em thì toàn dùng cái dao này để đi à, làm tiết lợn này làm à, lông lợn thôi đó có cả vỏ nhá quý anh chị nhé có cả vỏ nhưng mà anh cô chưa chưa ấy vỏ xong thì à, thời gian này thì uh, em cô cũng uh, rất là bận nhiều việc và giao thì cũng thất thường bán thì cũng, cũng thất thường nhiều lúc thì chạy mình không làm được nhiều lúc thì lại uh, rất là không chạy nên là em cô uh, Ờ, lúc rảnh thì em câu sẽ làm mấy cái con dao này để mình à, mang đi bán à, bán loanh quanh ở khu vực trong khu vực à, trên à, miền Bắc này quý anh chị thì thường thường thì em câu hay đi bán ở trên Lai Châu Điện Biên đó thường thường là như vậy đi một lần thì đi khoảng 3 à, hôn đi nhanh thì 3 hôn đi chậm thì khoảng 6 7 hôn gì đấy đó đấy mấy con dao này thời gian này thì uh, cô không uh, ra video cho mọi người xem nữa tại vì làm nó nó nhiều cái quý anh chị ạ nhiều cái quá nên là bận nhiều việc nữa đám cưới các kiểu nữa đám cưới đám ma rất là nhiều luôn em cầu ở nhà phải đi hộ người ta nên là không có ra video được đó thì cảm ơn tất cả quý anh chị và các bạn đã theo dõi video của em câu nhé hôm nay em câu lên một chút video ngắn ngắn như vậy thì à, cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian theo dõi và chúc cho tất cả quý anh chị cũng tất cả mọi người buổi tối thật là vui vẻ nha